cho thuê phòng 3 triệu 500 nghìn và nhà nguyên căn cấp 4, giá 5 triệu đồng một tháng. Gia đình mình còn 4 căn nhà cấp 4, cần cho thuê, mỗi căn có diện tích từ 40 đến 50 mét vuông. Có một phòng ngủ, một phòng khách, bếp đầy đủ. Ngoài ra còn có máy lạnh và máy nước nóng. Căn nhà ở tại mặt tiền hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, có lắp đặt camera an ninh, wifi miễn phí. Ra vào cổng tự do không hạn chế giờ giấc và không chung chủ. Vị trí nhà ngay chân cầu rạch ông, đường rộng lớn, xe hơi vào trong nhà thoải mái. Phù hợp với gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn ở chung. Giá thuê từ 5 triệu đến 6 triệu 500 nghìn đồng tháng, ngoài ra mình còn một phòng trọ có gác rộng 17 mét vuông với giá 3 triệu 500 nghìn đồng tháng. Chi tiết xin liên hệ 0909908832 gặp Thảo.